đâu đó trong một thành phố tấp nập và nhộn nhịp. Nằm khuất trong con hẻm nhỏ tại thành phố Cần Thơ, hàng ngày vẫn có một bà cụ ngồi đó với chiếc bánh kẹp chỉ bán dưới 2.000 đồng. Đó chính là cụ Hồ Thị Trước, năm nay 94 tuổi. Các con cụ thường không cho cụ bán nữa, nhưng có lẽ chiếc bánh kẹp đã gắn liền với cả đời cụ mời các bạn cùng tìm hiểu về cụ với mình ha thì mình sẽ tới nơi rồi đó các bạn à, thì bà bắt đầu à, bán từ lúc khoảng 7 à, 8 giờ sáng các bạn đến à, khi nào hết cái số bột thì thôi địa chỉ của bà sẽ là 233 sẹt 39C đường Nguyễn Hữu Cừ phường An Hòa quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ nha các bạn bánh ờ, năm 2019 ờ, này nó sẽ ờ, lên giá ha các bạn thì nhưng mà nó sẽ ngon hơn tại vì bà bán không có lời bán lỗ không á các bạn bởi vì thì năm nay mà lên một ngàn một cái thì lên chỉ có một ngàn thôi nghĩ nó cũng không có là đáng là bao nhiêu hết trơn á người, ta bán nó rất là cao hơn có khoảng từ 3 đến 5 ngàn mình ăn ở đâu cũng vậy thì mình ăn ở đây mình ủng hộ cho bà kẹp rất là ngon luôn các bạn mắt và rất là thấy thấy gì rất là còn sáng ha. cái anh à? lấy ờ, con ờ, hai chục cái gì hai cái lên giá hai ngàn nha dạ. không có lợi dạ, dạ, hai ngàn thì vẫn còn rẻ hơn, rẻ hơn so với ngoài ở ngoài thì thường nó bán ờ, có chỗ bán ba ngàn hay năm ngàn nữa ăn đâu cũng vậy ăn đây ủng hộ cho bà dạ Ồ, bé này là gom cho bà hết trơn luôn. Bà nó gom gần 2 ngàn luôn con đợi bà nước này con lấy một cái trước hả bạn. giòn dạ. để đầu giòn nấu luôn nè dạ. ngon quá đấy giòn nấu thường bà bán tới mấy giờ rồi bà bán tới mấy giờ giờ hết bột hả bà hết bột rồi nghỉ hả bà dạ thì ở đây bà danh hiệu gia đình văn hóa à là bà ok phê Đà Nẵng đó bà dạ con ờ, tại thấy sợ đây để chặt rồi con gửi quán cà phê mà con đi bộ vô thì lần trước đó là à, con ha dầu dầu dầu thứ tư dầu tư ở đây là bà có mấy người con ta bốn bốn người dạ yeah. hai rồi à, thứ năm mình đi chảo thứ bảy mấy uh, bác kia có đi làm hết chứ hả bà ờ, hai người trai hai người gái dạ nhất rồi nó chịu là gia đình còn ba người có gia đình hết con hết con dứt kìa không chịu nữa ở gì làm hoài chồng là không con dạ. cũng ở cũng đâu có mười mấy năm rồi mà không có con giờ là qua 219 rồi bánh mình cũng bán một ngàn một cái luôn hả bà và giờ là qua 2019 rồi bánh kẹp mình có lên giá không bà hay là vẫn bán một ngàn ngàn giờ lên hai ngàn cái rồi hả bà ừ. dạ còn có bay đâu nữa tết rồi dạ thì tết này bà có bán không bà tết thì bên tết đây luôn dạ khoảng là bao lâu á khoảng hai bao lâu thì bà nghỉ tết khoảng bao lâu á bà nghỉ tết khoảng bao lâu á thì bà nghỉ tết đây nè đây nè tự ngủ chứ gì dạ đúng rồi mặt đẹp khoảng tuần nữa thì à, nghỉ tết nha các bạn thì à, mình có ăn á, thì mình cho ngủ mình ghé mình ủng hộ bà sớm à, tại vì bà cũng hơi à, lớn tuổi rồi không có còn giờ thì bà hơi mỏi tay ở khi nướng bởi vì có sẽ chạy ra bắt phụ bà phụ bà